các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang này các bác có thể chơi hột mình cũng được chơi hột của người ta cũng được chơi hột của các bác thì chỉ cần làm cái miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang vào mặt nào thì về mặt đó máy nó sẽ báo không có máy nó sẽ không báo còn nếu mà muốn biết cách chơi trên hột của người ta thì các bác cứ liên hệ với em em sẽ tư vấn cho các bác ở trên video thì mình sẽ không tiện nói và sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang này đây đây là cái bộ hột mà khách đã đặt em làm vào trong mặt lục một lát nữa khi mà cứ lục về máy nó sẽ báo và không có lục thì máy nó sẽ không báo nắp chén thì mình chơi nắp chén nào cũng được các bác nhá còn đây đây là cái máy báo dung để tí nữa khi mà cứ lục về máy nó sẽ báo để mình biết và các bác sẽ thắc mắc là tại sao cái máy báo dung này nó lại như này đúng không ạ nếu như vậy các bác nào chơi rồi thì các bác cũng đã biết rằng cái máy này nếu như nó là máy hai bóng nó sẽ bắt được khoảng cách rất là gần còn nếu như các bác muốn chơi được khoảng cách xa cao hơn tầm một mét rưỡi đổ xuống thì các bác phải chơi máy ba bóng như thế này đây là máy ba bóng bên em và để được hiểu kỹ hơn thì các bác cứ liên hệ để em được tư vấn vì thời lượng video nó cũng có hạn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 và lục gì mày đánh về thì mình đánh gì ạ đánh tài đúng không ạ không có lục thì các bác có thể bỏ qua còn nếu các bác ưng tài hay ưng xỉu thì mình đánh thôi đây em sẽ bật thử cái máy này lên này đấy, đấy em sẽ để nó vào cái nhựa này để nó rung để cho các bác cùng nghe nha đấy, đây có lục này nó cứ rung liên tục như này đấy giờ em sẽ lắc thử cho các bác một vài chén này có nghe thấy nó rung không đấy, em để rung này cho các bác nghe thấy này không dung không dung là ở đây sẽ không có lục các bác nhá và không có lục thì mình đánh gì ạ không có lục thì các bác có thể bỏ qua hoặc là các bác có thể đánh tài hay đánh xỉu mình ưng tài hay ưng xỉu thì mình đánh thôi nhá đó không có lục không có lục tiếp này các bác này không có lục tiếp thì mình lại bỏ qua tiếp này đó có lục này các bác này có lục ở đây thì mình đánh gì các bác lục tài đúng không ạ đó lục tài các bác nghe thử máy rung không đó. lục tài tiếp này em để vào đây để cho cái vỏ nhựa đây này em để nó chạm vỏ nhựa để cho các bác nghe thấy thôi còn bình thường nó sẽ không kêu to như thế này nhá lục tài này đó lục tài tiếp này đó lục tài tiếp này đó tiếp tục lục tài đó không có lục không dung luôn trái này thì mình bỏ qua này nhưng vẫn dở nha đó không có lục không dung